Mm-hmm. thế giới nhất thụ nhất bồ đề thiết lập hình ảnh Nhấp chọn tính năng tăng độ mượt chiến nhân vật giúp trận mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn gửi tin nhắn chat Nhấp chọn đóng Nhấp chọn nhân vật chơi trò chơi trốn tìm đi